chào tất cả anh em à, rất nhiều anh em là muốn giữ chẵn muốn giữ lẻ mà không được thì xem clip này đi Tấn sẽ giữ cho anh em 10 tiếng chẵn sau đó giữ cho anh em 10 tiếng lẻ Đấy. bây giờ sẽ để sắp đôi quân vị bát đĩa xanh chín này giữ chẵn cho anh em xem này một hai ba sóc nhá Đấy. quân vị bát đĩa xanh chín sóc dài sóc ngắn đều được hết này. chẵn thừa này một tiếng này quân vị bát đĩa xanh chín để anh em hiểu là làm sao có thể giữ được chẵn giữ được lẻ đúng không tiếp tục tiếng thứ hai này Đấy. quân vị bát đĩa xanh chín sóc dài sóc dài sóc bằng đĩa cân tay nghe bát sóc bình thường luôn Đấy. nhìn không hai ván đúng không ván thứ ba này Đấy. này chẵn thừa này ba ván đúng không anh em đang xem kênh thì nhớ đăng ký kênh nhé ván thứ tư này đấy sóc khỏe luôn bốn ván này tiếp tục này à, quân vị bát đĩa xanh chín à, nhìn cho anh em nhìn rõ này năm ván này chẵn này không mình đã bảo là sóc cho anh em bẹt anh em thích sóc bẹt bao nhiêu cũng được anh em tự sóc được mà này để sát cho anh em xem này đó. không có kẹp vị kẹp vùng ấy nhé này Đó. 6 ván này Đấy. quân này là không có tang gì cả chơi xong bóc quân ra cho anh em xem 7 ván nhá này Đấy. sóc gần gần camera lại cho anh em xem này Đấy. 8 ván nha đúng không đúng theo yêu cầu của anh em chưa sóc này là anh em có thể bán sẵn bán lẻ theo ý muốn của anh em nhé này chín ván này đẹp không đấy ván kỷ niệm ván cuối cùng cho anh em xem này đấy 10 ván này bây giờ cho sang lẻ này sóc lẻ cho anh em xem nhé ba đen ba trắng đều được hết nhá này kỷ niệm cho anh em xem nhé đấy sóc mạnh luôn đấy một ván này ba trắng này Đấy, bây giờ để ba đen cho anh em xem nhé đều được hết ba trắng giữ nguyên ba trắng tiếp này không anh em lại bỏ không giữ được à. Đấy. thấy chưa bây giờ để ba đen giữ cho anh em xem nhé là ba trắng ba đen đều được hết nhé là Đấy. cần tay nghe bát sóc này Đấy, sóc dài sóc dài đều được hết nhé à bốn ván này thấy chưa cực kỳ hiệu quả nha sóc đĩa đánh chẵn được chẵn lẻ được lẻ nhá đấy này thấy chưa năm ván này anh em giữ bao nhiêu ván được à, à. quân vị ba đĩa sành chín xong như này là ok đúng không thì à, anh em nào đang đi sóc đang đi chơi sóc đĩa mà thua tha ấy, à, tấn nó thật là à, hầu như là anh em nào thua thì mới tìm đến thôi thì đây là những cái đòn đòn là quân vị không có tang này bóc ra cho anh em xem này không cần luồn quân vị gì luôn anh em chỉ cần biết sóc cái như tấn ờ, hướng dẫn cho anh em là được thôi Đấy, này đơn giản lắm anh em giữ chẵn được chẵn giữ lẻ lẻ quân nào cũng được nhé này. quân nào cũng được à, không có tăng tích gì cả xé tí một ra cho anh em xem quân xanh chín bát đĩa xanh chín nhé quân xanh chín bắt đĩa xanh chín bóc quân vị luôn là cho anh xem đánh sóc đĩa này là quá ok chứ đúng không đây là một cái công cụ là hỗ trợ cho anh em sóc cái à, mình là thầy thợ cho nên là mình à, nên à, có những cái công cụ này Đấy. trôi tất cả những cái sới bạc nào mà anh em đang chơi nha trôi tất cả luôn quân vị xanh chín Đấy. đây là cái mánh khóe mà giữ cầu giữ cầu chẵn giữ cầu lẻ Đấy, muốn chia sẻ tới tất cả anh em này quân vị xanh chín chưa đúng không ạ dưới không có bẻ không có bùng gì cả Đấy. quân vị là xanh chín mình giữ chẵn giữ lẻ được Đấy. giữ theo ý muốn của anh em luôn quá ok chưa ờ, anh em nhớ đăng ký kênh của Tấn Tuân Casino Đấy. đây là những cái mánh khóe Tấn sẽ chia sẻ cho anh em rất nhiều cái mánh khóe để anh em à, đi đánh sóc đĩa 100% là hiệu quả ở ờ, ngoài ra Tấn còn nhận dạy chia bài nhận à, dạy đánh sóc đĩa bằng tay nghề Đấy, dạy sóc đĩa bằng tay nghề tức là anh em à, không cần quân vị bắt đĩa anh em chỉ vào sóc cái thôi là anh em cũng có thể chiến thắng rồi thì clip đấy Tấn sẽ biểu diễn và sẽ hướng dẫn cho anh em ở clip sau Ờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em